chiều khuất lối phút bối rối để mình bỡ ngỡ bóng phút chốc lại đành vỡ tan bao năm qua lòng còn vẫn vương em kêu xa để lòng nhớ thương rồi thương rồi và yêu rồi yêu rồi người biết không người có hay vô tình anh ghé con sông quê hàm luôn chiều ngày hoa đang nở rộ Tà áo dài thon thả gót chân đê Bao năm trời giờ đây ta hội ngộ Đôi môi hồng chim chiếm vừa lướt qua Làn tóc mềm mắt biết và thước tha Tim bồi hồi đập nghe sâu rộn rã Thật bình yên của một buổi chiều ta Này là em ơi Với một lọt ngày ấy em còn nhớ hay quên Lá thư tình đầu tay anh đặt nó không tên Hoa bằng kia cái rụng để thuyền mãi lên đên Bến đầu xưa anh đợi sao người hoài chẳng đến Một chiều hoàng hôn mơ Để anh chờ anh viết lên câu thơ Đêm về anh gói ghém vào trang vở chuyện tình ta của một thời đáng nhớ gió khuất lối phút bối rối để mình bỡ ngỡ bóng phút chốc lại đành vỡ tan bao năm qua lòng còn vẫn vương em khi xa để lòng nhớ thương rồi thương rồi và yêu rồi yêu rồi người biết không người có hãy gửi lại chút nắng chút ấm áp của ngày tháng ấy để mới thấy lòng này có em yêu thứ kia chỉ là giấc mơ nhưng sao anh vẫn hoài nhớ mong chờ mong chờ một mai này mai này người đến đây người chúa thương với đây ta gặp nhau chốn này hãy để không gian ngừng trôi ở trong phút giây rồi tơ duyên giờ không còn chờ mong chi anh hát vang lên bài ca nếu sau mai ta biệt ly muôn trùng vạn lý anh chỉ mong tình đừng xa o ờ, ngay mình đến với nhau nơi anh chẳng có gì cả không quà không bánh không hèn không thấp những đêm trở gió anh chỉ mong cho đỡ lạnh anh vẫn vậy chất phát và thôn quê nhưng có lạ là chẳng đưa ai về anh từng mơ ước sao làm chú rể Em thật đẹp trong bộ áo xa rê và có còn thương Còn nhớ còn vẫn vừa gì không Phút bình yên ngày hạ hay cái lạnh từ mùa đông Một lần để nhớ, một lần để mong Đôi bờ mộng mị trôi theo nước giờ ra sông Anh vẫn yêu cô gái ngày hôm qua Dù mình lỡ hẹn chuyện tình cũ từ hôm qua Bức tranh sẽ lạ khi có thêm chút màu sắc Anh vẫn sẽ vẽ nếu dẫu mà chẳng gặp mặt Nhưng mà không sao đâu Hãy đến những kỷ niệm cho những phút bắt đầu Những mùa vui ngày ấy anh vừa chôn đi sông sâu Ngày gặp lại hồn nhiên cho dù ta đứng không lâu Em mỉm cười tóc ngắn nơi này đáng sắp không màu Để lòng sợ hoang vu, để tình vào thiên thu Để tim này chính chủ có đường nào vào tim em Để anh vương màu áo trắng có mặt trời nằm im xem Để ta thôi lòng trong vắng Chiều khuất lối phút qua rồi để mình bỡ ngỡ Bóng phút chốc lại đành vỡ tan Bao năm qua lòng còn vẫn vương Em khi xa để lòng nhớ thương Rồi thương rồi và yêu rồi Yêu rồi người biết không người có hãy gửi lại chút nắng chút ấm áp của ngày tháng ấy để mới thấy lòng này có em yêu thương kia chỉ là giấc mơ nhưng sao anh vẫn hoài nhớ mong chờ mong chờ một mai này mai này người đến đây người chúa thương với đây